Đây, xin giới thiệu với các bạn đây là hang động hùng quý đây là hang động của người dân mông trắng người ta mới khai thác ra tất cả đều là tự nhiên mới chỉ có làm cái bậc sắt này thôi ạ các bạn nhìn thấy không ạ đây để tôi quay từ từ cho các bạn nhìn Đấy rất chi là đẹp rất chi là đẹp hang động này nó sẽ tôi vừa đi thử một vòng nhưng vì máy hết pin nên tôi phải review lại cho các bạn đây ạ toàn bộ hang động này nó sẽ rơi tầm độ 800 mét và có một lối nữa là lối nó sâu tầm độ 300 mét nhưng mà hiện tại là đường rất tối và nhỏ nên chưa kịp khai thác ạ động nguyên sơ các bạn có thể đến tại địa phận hang hùng quý hà giang tất cả tất cả gần như là nguyên sơ ạ những ai thích về hang về động có thể đến đây ạ đây ạ những giọt đá nhũ đây đây là long thần ngự đấy, đấy là người dân đặt như vậy dưới đây đây rất nhiều nhũ đá các bạn thấy không ạ người dân người ta mới can thiệp chỉ đường đi cho chúng ta vào chúng ta xem Hà động rất rộng khí hậu trong này nó tầm độ 17 đến 18 độ rất mát thời tiết ở ngoài bây giờ đang là 38 40 độ nhưng vào trong này các bạn lạnh luôn ạ đây ạ tôi sẽ đi một vòng động đậu đây dường như đây là hai cái mắt này ở đây hai hốc mắt này là như là một cái vây cá đấy các bạn nhìn theo tất cả là tự nhiên chưa có một cái gì là động chạm vào đấy ạ đấy rất đẹp rất rộng ạ rất đẹp và rất rộng ạ wow wow những cái tảng nhũ đá các bạn thấy không ạ như những cái đèn chùm nghe một bạn bản mông trắng bạn bảo chỗ này là chỗ bản của họ bản của họ là bản của họ đi làm nương và lấy nước ở đấy ra sau khi đi sâu vào phát hiện ra cái hang này ạ giếng cầu tự chỗ này rất là sâu thế nên là mà rất nhỏ có lẽ không không đi vào được ạ tiếp tục à, tôi đưa các bạn lên đây đây ạ lối đi lối đi với giá vé chỉ có 50.000 một người để đi vào tham động này các bạn đi thoải mái ạ công sức của người dân tộc Mông người ta tìm ra mà người ta đang làm cho mình đi tham quan đây ạ các vết đây là toàn đá nhé các bạn nhé không phải cát nhé toàn bộ là đá sánh này sống voi này sống này các bạn nhìn thấy nhũ chưa đẹp không ạ đây như một cái đèn chùm pha lê dài ngoãng đây là thác bạc dân đây gọi là thác bạc ạ tôi sẽ review hết các bạn này hiện tại là rất vắng á hiện tại trong hang của bây giờ hiện tại trong hang là chỉ có mình tôi và hai người bạn khách tây hai bạn người pháp thế nên nếu các bạn đi vào một mình các bạn cảm thấy rất là sợ đây bên trong các bạn nhìn thấy chưa ờ, tôi quay lại cho bạn xem cái thác bạc đây ạ đẹp chưa nó bắt đầu từ trên ngọn đỉnh núi xuống ạ đấy đây là một quần thể rừng ngọc cầu nó như cứ là các cái khúc của cây ngọc cầu người ta có lẽ là người ta gọi sẽ như thế ạ các bạn nhìn thấy không ạ động rất rộng rất rộng và rất rộng hai bạn khách khách tây đi trước tôi các bạn đi rất nhanh các bạn ý khả năng là các bạn ý đi vào động thấy vắng quá các bạn sợ các bạn đi rất nhanh ạ rất nhiều đây các bạn nhìn thấy không như đèn chùm trên đỉnh đầu nếu mà đi hết cái hang này những cái cái chỗ cái vị trí mà đi được ạ thì các bạn sẽ mất đi xem kỹ từng chi tiết các bạn phải mất 20 phút còn hiện tại theo như người đã tìm ra cái hang này thì người ta bảo là còn đây đây có một cái lối đi rất nhỏ nhưng mà sẽ không vào được ạ đây ạ còn một lối đi này rất nhỏ nữa các bạn nhìn thấy đẹp không ạ rất nhiều lối đi nhỏ người ta sẽ không đẹp chưa ạ rất nhiều cái lối đi nhỏ đi có thể xuyên theo như người bản địa những người tìm ra cái hang này người ta nói là có thể có một lối đi được 300 mét và họ mới đi sâu vào 300 mét và họ thấy có một ánh sáng nữa ra ở một đầu cửa hang khác nhưng mà vì có rất nhiều mỏm đá nhỏ mà sát nên thành ra là tất cả bên văn hóa Việt Nam không không dám cho khai thác ạ vì sợ nguy hiểm đến những người tham quan hang rất nhỏ nó chỉ vừa một người chui vào thôi ạ nhưng mà rất nhiều mỏm đá từ trên chỉ sợ nó lăn bất chợt đây ạ ví dụ như hòn đá này rất to nhưng mà đã không gác vào đâu ạ rất chênh vênh đây như một như một cụm san hô luôn đây. dưới dưới đây thì như ngày xưa các bạn nhìn thấy không ạ thiên nhiên nó tạo ra những cái mà mình không thể tưởng được đây ạ những cái viên đá như thế này nó làm tranh vênh như này chào mà mà bao nhiêu năm không rơi ạ trong này thì chắc các bạn chắc đá to này chả ai làm gì được cả chả ai bê vác được cả mà cẩu không ai vào được đây các bạn ạ, thế nên tất cả đây các bạn đi các bạn mới cảm nhận được tất cả đây là hóa sơ toàn bộ ạ đây ạ, những giọt đá nhũ dài nối từ đầu xuống đây đây là một cái nhánh như kiểu một cái lạch sông trong lòng núi nó đang đi đến đâu thực ra là chỗ này quá tối tôi không, tôi không thể biết được nó sẽ đi đến đâu mà tôi chỉ nghe được là người dân người ta bảo đây ạ người dân người ta bảo là các bạn nhìn thấy tổng quan đẹp không ạ như một cái biệt thự một biệt thự hạng sang luôn người dân người ta bảo là ở đây có rất nhiều cái huyền bí nữa rất nhiều cửa hang đi cũng một cửa hang nhưng mà có lúc gió rất là à, có hai luồng gió lên một luồng gió rất nóng và luồng gió rất lạnh thì ừ, theo như kinh nghiệm của người dân ở đây thì đó là sẽ xuất phát từ hai hai cửa hang mà nó sẽ thông nhau lên cái cửa chính là cửa ra đây ạ các bạn nhìn thấy không ạ đây nó là thông nhau nhưng mà vì điều kiện chưa cho phép nên không thể nào khai thác được các cái hang nhỏ đấy mặc dù ngày xưa họ mới phát hiện ra họ cũng đã thử nhưng mà đi một đoạn thì có không dám nữa vì rất nhiều các cái luồng gió không khí nóng lạnh thất thường nó thổi ra thế nên là họ không dám đi vào đây là mệt quạ đây ạ à, đây gần như là này các bạn nhìn này đây nếu như một các cái đèn lồng còn đây ạ à, đây là cái nhánh chính tôi theo tôi nghĩ đây là cái nhánh chính để tạo ra cái, cái hang này đây cái núi đấy ạ dưới này rất sâu dưới này rất sâu các bạn nhìn thấy không ạ đây cái chỗ các bạn nhìn thấy tối tối nhất đây này tối tối nhất là cái rãnh nước dưới sâu này tôi cũng không biết nó như thế nào luôn đây ạ đây ạ tôi không biết nó phải nên nói là như thế nào ở cái hang này nó có cái gì đấy rất nguyên sơ các bạn vào đây thấy tiếng chảy nước róc rách thì đấy các bạn nghe thấy cứ tí tách róc rách thôi ạ nhưng mà các cái đèn chùm luôn hiện tại là tôi một mình tôi ở cái một mình tôi đang ở cái hang này tôi cũng rất sợ đây các bạn nhìn thấy không đây là một cái ngách bên tay phải các bạn nhìn thấy đây là cái vòm đá cái nhánh tối nhất đây là cái nhánh nước sông à, à nước ở trong trong lòng núi nhưng không hiểu nó đi đâu có một chỗ người dân đây bảo là nước chảy vàng nhưng mà không thấy ra thì tôi không không hiểu thì tôi là người đi lần đầu rất sợ rất sợ nhưng cố review cho các bạn Đấy. đường đi rất nhỏ đây các bạn nhìn này cái đá này dưới mặt đất này chỉ tầm độ 80 phân nó phải thật cúi xuống mới đi được ạ đây ạ họ mới chỉ dám làm đến như thế này thôi còn rất nhiều ngõ ngách đây các bạn có thể nhìn thấy này đây hố này à nó có những cái gì đấy rất là khó hiểu đây các bạn nhìn thấy chưa đây cái ngách núi đây là cái ngách để chảy dính xuống chỗ tối tối các bạn có xem đây đây một cái hang rất sâu tôi zoom lên tí cho các bạn nhìn à, không nhìn được đây cái hang này nó sẽ dẫn đến đâu thì chưa ai biết ạ tất cả các đây là nguyên sơ hết như tượng hai ông phụ hai người đàn ông đang đứng đây có chỗ rất là tối nên các bạn đi ở ngoài cửa hang rất là mát nhưng đi vào giữa hang lại rất nóng rất là nóng ạ xong rồi đi ra đến ngoài này một tí thì lại là rất là mát rất nhiều luồng không khí nóng lạnh ở trong này thế nên cái hang này vẫn còn là bí ẩn đây các bạn nhìn thấy không ạ đây vì họ cảnh báo vì cái khang này mới nên họ cảnh báo họ không dám đi đây các bạn nhìn này miếng đá nó chưa vơ thế này này nó nó như là cái miếng um, miếng linh linh chi ấy nó mỏng mà nói như miếng linh chi ấy. đây các bạn nhìn này đẹp chưa nhũ đá nhá các bạn nhìn chỗ này là chỗ nhũ đá trắng này nhũ đá trắng này tôi quay cho bạn xem này đấy nhũ đá trắng này đấy. đấy. đây là đang gần ra đến đoạn cửa hang kia rồi đoạn này rất là đẹp đây chỗ này khí hậu thì lại bắt đầu rất là lạnh này thay đổi cảm giác con người thì tôi thật sự là tôi lạnh đấy tôi tôi tôi nổi gai ốc luôn ạ có cái gì đấy nó rất là huyền bí đây các bạn nhìn thấy nhũ chưa đây nếu mà đi rẽ tay trái đằng cuối cửa hàng đây rẽ tay trái thì là ra nhưng rẽ tay phải là xuống đây không có đèn led để tự bật cho các bạn xem xuống đây nó rất là tối thực sự đây có một hang đi vào sâu đây rất tối chả biết đó là cái gì nếu mà các bạn đi một mình thì một hai người tôi nghĩ là các bạn đi đấy các bạn rất sợ wow các bạn nhìn thấy không ạ ngóc ngách wow. các bạn nhìn thấy chưa tôi sẽ đi xuống cho bạn xem đẹp chưa các bạn cứ một lần mà đi đến đây các bạn sẽ thấy không phí thời gian của các bạn ạ và cũng không phí tiền của các bạn đi công sức các bạn đi đâu rất rẻ đi đến đây để chiêm ngưỡng những cái kỳ quan của thiên nhiên này rất rẻ các bạn nhìn thấy không ạ đẹp chưa ạ đây ạ toàn nhũ đá còn xuống rất sâu nữa wow tối quá đây toàn bộ đây tôi sẽ đưa từ từ từ trái sang phải cho các bạn xem dưới này toàn bộ lũ đá đẹp chưa các bạn dưới này có một đường ống nước mọi người mọi bọn họ phải đây ạ họ lại phải hút nước lên đây là dưới đáy của cái hang rồi các bạn các bạn có nhìn thấy không ạ nước sóc khách đấy ạ đây là dưới cái đáy của cái hang rồi ạ đẹp chưa dưới này toàn bộ đá trắng các bạn thấy không đây đây là cái đáy của hang các bạn wow. đây là cái đáy của cái hang nơi cuối cùng hang các bạn đã nhìn đây đây là nước nước của cái hang này ạ dưới này rất vắng tiếng vọng rất sợ tôi sẽ cho các bạn tôi đi lên ạ đấy các bạn nhìn thấy dưới này tiếng rất sâu rồi trong hang tiếng nó vọng rất là sợ mình nói gì như có người trả lời lại luôn ạ đây ạ thật sự là cái hang này ờ, rộng quá hiện tại mỗi mình tôi ở đây nên tôi xin phép là tôi cũng đi lên luôn còn một ngách nữa ngách nó rất nhỏ nó có 300 đi sâu vào 300 mét nữa nhưng mà chưa ai dám vào ạ lối này đi rất mạo hiểm người ta cấm không thì tôi cũng đi vào cho các bạn xem đây đó là lối này lối này lối này họ không cho vào không thì tôi đã cho các bạn vào rồi tôi sẽ review cho các bạn à, đấy cúi cao một tí cái là đây các bạn thấy không ok ok toàn bộ là tự nhiên các bạn nhé rồi toàn bộ tự nhiên tựa lên là cửa hàng sau một vòng đi mất 20 phút 25 phút này